Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết hai bài toán giới hạn này Bây giờ các bạn có một phút để suy nghĩ và làm hai bài tập này Rồi chào các bạn, chúng ta sẽ sửa bài Trước khi giải quyết hai bài này Chúng ta cần một số lưu ý sau đây Đó là nhỏ quá thì bỏ Nhỏ quá thì bỏ Đây là một lưu ý rất quan trọng và chúng ta sẽ ứng dụng rất nhiều Cụ thể chúng ta áp dụng vào bài số 1 Các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có 4 x bình phương Khi x tiến đến vô cùng Thì 4 x bình phương Sẽ rất là lớn so với x Rất lớn Chính vì vậy lúc này x không đáng kể so với 4x bình phương Nhắc lại chỉ khi x tiến đến vô cùng Thì 4x bình phương sẽ rất lớn so với x Mà quy tắc của chúng ta đó là nhỏ quá thì bỏ Cho nên chữ x này chúng ta sẽ bỏ Số 1 này nhỏ quá so với chữ x bình phương ta cũng bỏ đi tương tự như vậy bảy x cũng bỏ luôn và năm này cũng bỏ luôn như vậy bài toán trở thành đơn giản như thế này bằng liêm của 4x bình trên x mũ 3 khi x tiến đến vô cùng lúc đó các bạn sẽ rút gọn bằng liêm của 4 trên x khi x tiến đến vô cùng và như vậy thì 4 trên x trong khi ít tiến đến vô cùng đất số bài này sẽ bằng không tiếp theo chúng ta sẽ sửa câu số 2 các bạn nhìn thấy rằng ở đây là ít mũ 1 phần 2 lưu ý căn của ít tương đương với lại ít mũ 1 phần 2 còn chữ ít này chữ ít này là gì chữ ít này là ít mũ 1 phần 4 tại vì ít này nằm trong hai dấu căn tương tự như vậy chữ ít này nghĩa là tương đương với x mẫu 1 phần 8 bởi vì chữ x này nằm trong ba dấu căn do đó ở đây khi x tiến đến vô cùng thì chữ x này sẽ rất là nhỏ chữ x này càng nhỏ hơn so với cái chữ x1 này nhắc lại lúc đó x2 và x3 sẽ rất nhỏ so với x1 chính vì thế chúng ta sẽ bỏ đi tương tự như vậy số 1 này nó quá nhỏ so với x chúng ta lưu ý nhỏ quá thì bỏ số 1 này sẽ nhỏ quá nhỏ so với x cho nên chúng ta cũng bỏ số 1 này đi như vậy bài toán của chúng ta trở thành đơn giản hơn đó là lim của căn x trên căn x khi x tiến đến vô cùng và sau khi chúng ta rút gọn bài này sẽ có đáp số là một Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tập ngày hôm nay Chào tạm biệt và hẹn gặp lại